con đề 79 này trong bộ đề 24 anh em nhé trong bộ đề 24 này ngày hôm qua thì chúng ta ăn được cái chạm 4 ngày hôm nay thì chúng ta ăn được cái bộ đề là con 79 này anh em nhé lô thì ngày hôm nay thì cặp lô khung 5445 và cái cặp ngày hôm qua mình chia sẻ cho anh em là con 88 này ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng được cả lô cả đề ăn được con đề trong cái dàn 8 số anh em nhé thì chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta đã nuôi và chiến thắng được con đề 79 này phải không ạ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 Zalo 0566517326 500k mãi mãi Số ok thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì anh em để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu đề lô tuần của ngày thứ sáu anh em nhé mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em này thứ sáu ngày 27 tháng 1 này ở giải 5 chúng ta lấy con cuối cùng bộ số thứ nhất ở giải 5 này chúng ta ghép lên sang con số thứ tư bộ số thứ 5 ở giải 3 này chúng ta có đề lưu tuần thứ sáu này Chạm 9 Bộ đề 24 Ghép lần lượt thì chúng ta có 242 này 292 này 747 này và 797 Kết hợp chạm vào bộ đề anh em nhé Mình sẽ đi test cho anh em này thứ 6 ngày 27 tháng 1 ngày đầu tiên đề về 19 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 9 này thôi tiếp tục ngày thứ hai đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con đề 79 này trong bộ đề 24 này anh em nhé tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ hai này đề về 79 tiếp này thứ tư thứ năm thứ sáu ngày mùng 3 tháng 2 thì chúng ta có chạm 4 và bộ đề 24 này. Bộ đề 24 tiếp anh em nhé. Chạm 4. Bộ đề 24. Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này, 292 này, 747 này và 797 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày mùng 3 tháng 2 này ngày đầu tiên về về 48 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 4 này tiếp tục chủ nhật này đề về 94 này ăn tiếp chạm 4 này thứ hai đề về 92 thì chúng ta đã ăn được con đề 92 này trong bộ đề 24 này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần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 cả cái chạm cho mình cho chắc chắn anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta tiếp tục là có cái chạm 7 và bộ đề 02 anh em nhé chạm 7 và bộ đề 02 chạm 7 bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 được cầu này của chúng ta có 8 số kết hợp với đại chạm 7 cho mình anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi khá là ổn anh em nhé về cái đánh chạm này cái tỷ lệ nó rất chi là cao nên là anh em nào mà nuôi thì chúng ta nên nuôi cả cái chạm cho mình anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta thứ sáu này ở cái giải ba này anh em lấy con đầu tiên và con cuối cùng bộ số thứ nhất là bộ số thứ hai hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô cung 3 ngày để chơi thứ bảy này chủ nhật này thứ hai cặp 979 khung 3 ngày anh em nhé chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 79 này anh em nhé ăn được con 79 79 của chúng ta về thẳng đặc biệt này luôn tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 3 tháng 2 thì chúng ta có cặp 959 này. Để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 95 anh em nhé. 95 của chúng ta về ở dãy 3 này. Tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần. Thứ hai này, thứ ba này, thứ tư này thứ sáu ngày mùng 10 tháng 2 thì chúng ta có cặp 040 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 40 này anh em nhé ăn được con 40 tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 17 tháng 2 của chúng ta thì có cặp 727 anh em nhé để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 72 này anh em nhé ăn được con 72 tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thì cái đường cầu này của mình chia sẻ cho anh em thì nó ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai nên là anh em cân đối vốn vào cho nó hợp lý là được anh em nhé thứ sáu ngày 24 tháng 2 này thì chúng ta có cặp 080 để chúng ta nuôi khung 3 ngày cho mình thứ bảy chủ nhật thứ hai anh em nhé lô khung 3 ngày đây là cái đường cầu lô khung trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé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 để cho kênh có động lực chia sẻ được những cái đường cầu nuôi chuẩn nhất để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em nhé thì nút like và nút bình luận kênh thì nó đều là miễn phí nên là anh em ủng hộ kênh để kênh cố gắng hơn nữa để giúp đỡ được nhiều người hơn đó thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của chúng ta thì trong buổi chiều ngày mai của chúng ta tiếp tục rực rỡ và thành công anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì bấm vào nút like và đăng ký kênh ủng hộ kênh anh em nhé đó thì mình cũng chúc tất cả anh em trên kênh trên Zalo chúng ta thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai